Tấn Phạm xin chào tất cả anh em đang xem clip Hôm nay Tấn Phạm chia sẻ tới anh em một cái đồ chơi sóc đĩa bịp hỗ trợ cho anh em biết chắc biết chẵn biết lẻ theo ý muốn của anh em à, Ví dụ như là anh em chỉ cần đưa cho Tấn một bộ quân vào Quân này thì hoàn toàn là không có tang Nếu mà anh em nào không đưa được quân vào thì có thể là uh, inbox cho Tấn Tấn sẽ chia sẻ cho anh em cách dính đơn vị hiệu quả an toàn và kín đáo thì, uh, đây là một bộ máy R6 kết nối với bộ quân được gọi là quân cảm ứng ống cái khoảng cách này từ máy cho đến quân là từ 80 phân bây giờ để không làm mất thời gian nữa Tấn sẽ ghi công thức ở trên màn hình anh em sẽ nhìn công thức ở trên màn hình và cái nhịp rung này đếm khoảng cách đó anh em sẽ biết được bên trong là chẵn hay lẻ quân thì hoàn toàn là không có tang bóc ra thoải mái đây là cái bộ cảm ứng ống cực kỳ ok bây giờ Tấn sẽ để cái máy này ra xa 80 phân sau đó test cho anh em xem nhé khi chơi thì anh em sẽ dùng một cái công tắc này anh em sẽ dùng cái công tắc này anh em ấn bấm bấm nút bây giờ tấn sẽ test luôn cho anh em để không làm mất thời gian anh em nào đang xem kênh của tấn thì nhớ đăng ký kênh theo dõi nhiều video tấn chia sẻ cho anh em nhé à, bấm nút này một hai à, chia sẻ luôn cho anh em biết là cái này rung của nó nhịp là hai bốn hai bốn sáu tám mười ví dụ như là nó rung cho anh em là để tấn bấm lại này 1 2 3 4 5 6 7 7 rung 78 78 thì nó là ba trắng mở đây xem phải ba trắng này ba trắng tức là ba đen của nó thì chỉ có ba bốn rung thôi ví dụ ba đen như này là ba bốn rung còn ba trắng là 78 rung à, nhiều nhất là chỉ có 9 10 rung là tứ tử tứ tử trắng ba trắng thì nó đi thì 78 thì à, tứ tử là 90 đó thì tứ tử đen của nó là 12 tứ tử đen là 12 công thức thì Tấn sẽ dán ở trên màn hình cho anh em xem bây giờ Tấn sẽ sóc tiếp cho anh em xem nhé quân vị thì hoàn toàn là không tan bấm này 1 2 3 3 đung lẻ này đó ba đung là lẻ ba đung là ba đen chính xác cho anh em này à, ờ, nếu mà anh em nào mà đam mê về bộ môn sóc đĩa đang chua tha thì có thể là inbox cho Tấn Tấn cam kết sẽ hỗ trợ cho anh em để anh em có thể đi đánh sóc đĩa mà biết được chẵn biết được lẻ Đấy, tiếp tục này à, anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số của Tấn Phạm CBB à, ờ, hotline là 09744349 và bây giờ Tấn sẽ kỷ niệm cho anh em một ván để anh em hiểu là cái này chuẩn xác lên đến 99% 1 2 3 chỉ cần đếm như vậy là anh em có thể biết được rồi khoảng cách của nó là 80 phân ba đen nếu mà không may mà anh em đang bấm có một người người ta kéo đĩa ra thì anh em sẽ bấm lại thôi hoặc là anh em sẽ kéo về vị trí cũ của anh em không may có người người ta đẩy về chỗ của anh em thì anh em đẩy ra xa hoặc là anh em ngồi lùi xa ván này đánh lẻ này bán sách mặt lẻ này đấy chính xác 100% nhé thì à, đây đây nó được gọi là cái máy máy cảm ứng R6 R6 hoàn toàn là không tăng máy cảm ứng à, hàng của Tấn thì có bảo hành lỗi một đổi một trong vòng một tháng nếu mà anh em nào mua hàng thì có thể lên trực tiếp cơ sở à, quân này thì bóc ra hoàn toàn là không thấy gì quân là quân cảm ứng bóc ra hoàn toàn là không thấy gì luôn này bóc quân thoải mái hoàn toàn là không thấy gì luôn này Đấy, quân quân này xoay đèn bóc thoải mái nhé anh em nhé xoay đèn hoặc bóc các kiểu hoàn toàn là không thấy gì Đó. này bóc quần các kiểu luôn ok anh em nhớ đăng ký kênh comment theo dõi clip của tấn phạm cbb xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em